bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo câu chuyện Nghìn lẻ một đêm có tựa đề Nhà buôn và thần linh qua dòng đọc của Fia. Đừng quên bỏ chút thời gian để cho chúng mình biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện qua phần bình luận hoặc like và chia sẻ nếu thấy chuyện hay và bổ ích các bạn nhé. Đêm đầu tiên, nhà buôn và thần linh Tâu bệ hạ, ngày xưa có một thương gia rất giàu có. Đất đai hàng hóa cũng như tiền bạc của ông nhiều vô số. Nhà ông có nhiều người làm thuê ở mướn. Thỉnh thoảng, ông buộc phải có những chuyến đi xa để bàn tính chuyện làm ăn với bạn hàng. Một hôm, công việc quan trọng khiến ông phải đi xa nhà. Ông lên ngựa, mang theo một chiếc hòm con đặt sau yên, trong đựng một ít bánh khô và trái chà là làm thức ăn đường. Vì ông sẽ phải đi ngang qua một sa mạc, ở đấy chẳng có gì mà mua bán. Ông tới nơi cần tới mà không gặp trở ngại dọc đường. Giải quyết xong công việc, ông lên ngựa trở về. Ngày đi đường thứ tư, ông cảm thấy quá mệt mỏi vì trời nắng chang chang, đất bị hun nóng trông thấy một lùm cây không xa đường cái ông rẽ cương ghé lại đó định nương bóng cây nghỉ ngơi chốc lát dưới gốc một cây hồ đào có một cái giếng thơi nước trong leo lẻo ông xuống ngựa buộc ngựa vào một cành cây rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây hồ đào ông mở chiếc hòm lấy bánh khô và quả chà là ra vừa ăn vừa ném ngạt hạt chà là sang hai bên dùng xong bữa đạm bạc ấy ông rửa mặt mũi chân tay, rồi đọc kinh cầu nguyện. Ông cầu kinh xong, người còn đang quỳ gối, chợt thấy hiện lên trước mắt một thần linh cao lớn dị thường, râu tóc trắng như cước, một thanh gươm cầm ở tay. Thần tiến đến gần và giữ tận thét. Hãy đứng lên, để cho tao dùng thanh gươm này giết chết mày, như mày đã giết chết con trai tao. Nói xong, thần gầm lên, khiếp đảm vì bộ mặt gớm ghiếc cũng như tiếng thét của thần thương gia run rẩy đáp hỡi ôi chẳng hay tôi đã phạm tội gì đối với ngài đến nỗi phải chịu tội chết kính thưa ngài tao muốn giết mày như mày đã giết chết con trai tao thần linh nói lạy thượng đế làm sao tôi có thể giết chết con trai ngài nào tôi có biết cậu đâu thậm chí chưa hề trông thấy cậu bao giờ có phải mày đã đến ngồi ở đây không? Thần hỏi Có phải mày đã mở hòm ra Lấy bánh khô và quả chà là ăn Rồi tung hạt sang hai bên không? Quả đúng là như ngài nói Tôi không dám chối cãi Chính vì làm như vậy đấy Mày đã giết chết con trai tao Thần nói Sự việc là thế này Trong khi mày ném hạt Con trai tao đi ngang qua Một hạt đã bắn vào mắt làm con trai tao chết Vì vậy ta phải giết mày Ôi lạy Ngài, xin Ngài tha thứ cho. Nhà buôn kêu, không có tha thứ gì sất, không thương xót gì sất, sát nhân giả tử, chẳng đúng hay sao? Tôi đồng ý như vậy. Thương gia cãi, nhưng quả là tôi không có giết con trai Ngài. Và giả dụ việc đó có xảy ra thật đi nữa thì cũng bởi vô tình mà thôi. Bởi vậy tôi van Ngài hãy tha tội và cho tôi được sống. Không không, thần linh vẫn khăng khăng Tao phải giết mày bởi vì mày đã làm hại con trai tao Nói đến đây Thần Linh túm lấy cánh tay nhà buôn Dưới sóc xuống đất Và dơ cao thanh gươm chật chặt đầu Thương gia nước mắt đầm đìa Vì thương vợ nhớ con Vừa kêu vang mình vô tội Vừa lại lục hết sức thảm thiết Tuy đã dơ cao gươm Thần Linh vẫn kiên nhẫn lắng nghe thương gia nói hết câu Nhưng vẫn không động lòng chút nào Vô ích thôi Thần Linh quát cho dù mày có khóc chảy máu mắt ra Tao cũng cứ giết mày Vì mày đã giết con trai tao Thế nào Chẳng còn có gì động lòng được ngài sao Ngài vẫn cứ khăng khăng muốn giết một con người vô tội sao Nhà buôn hỏi Đúng thế Tao đã nhất quyết Thần Linh đáp Nói xong câu ấy Nàng Scheherazade kể đến đây Thì nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng tỏ Biết hoàng đế cần dậy sớm để đọc kinh rồi đi thiết triều nàng thôi không kể tiếp nữa. Vừa lúc ấy, Dinazad cất lời. Lạy Thượng Đế, chuyện chị kể mới tuyệt vời làm sao, thưa chị. Đoạn tiếp theo còn kỳ thú hơn. Seherazad đáp lời em, và em hẳn sẽ đồng ý với chị nếu như hoàng đế rủ lòng thương cho chị sống nốt ngày hôm nay để sáng mai cho phép chị kể nốt cho em nghe đoạn cuối Vua Saria từ nãy đến giờ cũng chăm chú nghe Scheherazade kể một cách thích thú, nghĩ thầm. Ừ, ta đợi đến ngày mai để nghe nốt câu chuyện này rồi hãy sai giết chết con bé cũng không muộn. Thế là vua quyết định chưa cho đưa Scheherazade đi treo cổ ngay trong ngày hôm đó. Vua dậy đọc kinh rồi đi lo việc triều đình. Trong thời gian ấy, tể tướng hết sức lo âu khắc khoải. Suốt đêm ông không hề chợp mắt mà cứ thở vắng than dài, thương cho số phận con gái mà chính ông sẽ phải làm tên đao phủ. Lòng sầu não, khi vào chầu, ông không dám nhìn thẳng vào mặt vua. Ông hết sức ngạc nhiên sung sướng khi thấy vua bước thẳng vào triều mà không đưa ra cái lệnh tử hình như ông đang chờ đợi. Theo lệ thường, suốt ngày hoàng đế chăm lo việc triều chính. Đến tối, vua lại ngủ cùng nàng Scheherazade Sáng hôm sau, trước khi mặt trời mọc, Dinosaur không quên thưa với chị. Chị thân yêu ơi, em van chị, nếu chị không ngủ thì trong khi chờ mặt trời sắp mọc tới nơi, chị hãy kể nốt cho em nghe phần cuối câu chuyện hôm qua. Không chờ cho Seherazad kịp ngỏ lời xin phép, Hoàng thượng nói Hãy kể nốt câu chuyện về thần linh và thương gia đi Ta cũng tò mò muốn biết kết cục ra sao Được lệnh, nàng Scheherazade liền cất lời và kể tiếp như sau. Tâu bệ hạ, nhà buôn nhìn thấy hung thần sắp chặt đầu mình, liền kêu lên. Làm ơn xin hãy ngừng tay, cho tôi được nói thêm một lời này. Xin ngài hãy gia hạn cho tôi được phép về vĩnh biệt vợ con và phân chia gia sản, bởi vì tôi chưa kịp làm di chúc, để sau khi tôi qua đời khỏi xảy ra chuyện tranh giành kiện tụng lôi thôi Xong đâu đấy, tôi xin trở lại nơi này chịu tội với ngài. Nhưng ta sợ rằng nếu ta gia hạn cho mày, rồi mày sẽ không trở lại đây nữa. Thần Linh nói, nếu ngài tin lời thề độc của tôi, thì tôi xin thề có trời cao đất dày chứng giám rằng tôi sẽ trở lại đây không lỗi hẹn. Vậy mày cần bao nhiêu lâu? Thần hỏi, xin ngài cho một năm. Có như vậy thì mới đủ thời gian cho tôi thu xếp mọi công việc và cũng để khi chết tôi không khỏi hối tiếc là mình chưa kịp hưởng hết mọi lạc thú sinh đời này. Vậy tôi xin hứa là sang năm đúng vào ngày này, tôi sẽ xin trở lại dưới gốc cây này phó thân cho ngài, muốn làm gì thì làm. Mày có dám xin Thượng Đế chứng giám lời thề của mày hay không? Thần Linh hỏi, có, tôi xin thề một lần nữa và xin ngài hãy tin lời thề của tôi. Đến đây, thần Linh biến mất để lại thương gia một mình bên bờ giếng. Hoàng hồn, nhà buông lên ngựa trở về, lòng nửa mừng vì vừa thoát cơn hoạn nạn, nửa lo đứt ruột xé gan khi nghĩ tới lời thề của mình. Ông về tới nhà, cả nhà hết sức mừng vui ra nghênh đón. Nhưng ông không ôm hôn vợ con như thường lệ, mà lại òa khóc như gió như mưa. Cả nhà hiểu ngay, ông đang có việc gì lo lắng, buồn phiền lắm đây. Bà vợ hỏi chồng, can cớ gì buồn đau khóc lóc như vậy? Cả gia đình đang hết sức mừng vui vì bố trở về, nhưng cũng hết sức lo âu khi thấy thế này. Xin hãy nói cho biết tại sao chàng buồn. Hỡi ôi, làm sao tôi có thể không đau buồn? Tôi chỉ còn có thể sống một năm nữa thôi. Thế rồi, ông thuật lại cho cả nhà nghe việc vừa xảy ra. Ông nói cho họ rõ là ông đã thề đúng một năm sau sẽ trở lại với thần linh để chịu tội chết. Biết chuyện, cả nhà hết sức buồn bã. Người vợ đập đầu, bứt tóc, lớn tiếng kêu gào. Lũ con cũng kêu khóc ầm ĩ, làm cho nhà buôn động lòng cũng muốn khóc theo. Tóm lại, không có cảnh tượng nào buồn thảm hơn cảnh tượng ấy. Ngay từ hôm sau, thương gia lo thu xếp công việc làm ăn, Ông quan tâm đầu tiên tới việc trang trải các khoản nợ nần, rồi ông mang của cải ra chia tặng bạn bè, bố thí cho cả nghèo, trả tự do cho những nô lệ, nam cũng như nữ, chia gia sản cho con cái. Đứa nào còn nhỏ tuổi thì cứ người đỡ đầu. Trả lại đầy đủ của hội môn cho vợ, lại còn cho thêm bà nhiều tài sản khác. Mọi việc làm đúng như luật định. Một năm trôi qua, đã đến lúc phải lên đường nhà buôn thu xếp hành lý, mang theo cả tấm vải sẽ liệm mình, rồi vĩnh biệt vợ con. Thật không có cảnh tượng nào xúc động hơn. Cả nhà không ai nỡ để ông đi chết một mình. Tất cả mọi người đều muốn đi theo để được cùng chết với ông. Tuy nhiên, ông gắn gượng được và nói với gia đình. Các con thân yêu ơi, bố phải vĩnh biệt các con vì tuân lệnh Thượng Đế. Các con hãy noi gương bố, hãy tuân theo định mệnh hãy nghĩ rằng con người sinh ra ai chẳng một lần chết nói xong mặc cho cả nhà than khóc ông rứt áo ra đi ông đến đúng nơi ông đã gặp thần linh một năm trước vào đúng ngày hẹn ông xuống ngựa đến bên bờ giếng ngồi chờ vị thần lòng buồn bã không thể nào tả xiết trong khi ông đang buồn rầu chờ đợi chờ có một cụ già cầm sợi dây buộc dắt một con hươu cái đến gần hai người chào nhau cụ già cất tiếng hỏi người anh em chẳng hay vì đâu người anh em tìm đến chốn hoang vắng nơi chỉ có ma quái lãng vãng còn người thì không được an toàn trong cây cối đẹp đẽ thế kia người ta ngỡ là có người ở nhưng thật ra ở đây rất hoang vắng dừng chân ở đây lâu là nguy hiểm đấy người anh em à thương gia thỏa mãn sự hiếu kỳ của cụ già nói cho cụ rõ đầu đuôi câu chuyện vì sao ông phải tới đây. Cụ già rất lấy làm kinh ngạc. Nghe xong, cụ cất lời. Thật là chuyện lạ kỳ. Ông đã bị ràng buộc bởi một lời thề với thần linh. Tôi muốn được chứng kiến cảnh hội ngộ giữa ông với vị thần ấy. Nói xong, cụ ngồi xuống bên cạnh thương gia và hai người đàm đạo. Nhưng trời đã sáng tỏ rồi, Scheherazade chợt ngừng lời kể và nói – Thế mà đoạn còn tiếp mới thật là phần hay nhất của câu chuyện này. Hoàng đế muốn nghe cho hết câu chuyện, liền cho nàng Scheherazade sống thêm một ngày nữa. Đêm tiếp sau, Dinazad cất lời thư với chị giống như hai đêm trước. Chị thân yêu ơi, em van chị, nếu chị không ngủ thì hãy kể cho em một trong những câu chuyện hay hay mà chị biết. Nhưng hoàng đế nói người muốn nghe tiếp câu chuyện về thương gia và thần linh. Bởi vậy, nàng Scheherazade kể tiếp như sau. Tâu bệ hạ, trong khi nhà buôn và cụ già dắt con hươu cái đang đàm đạo, thì chờ có một cụ già khác đi tới. Theo sau là hai con chó đen. Cụ đến gần chào hai người và hỏi họ làm gì ở chốn này. Cụ già dắt con hươu cái thuật lại câu chuyện giữa thương nhân và thần linh cùng với lời thề của ông. Cụ nói thêm, hôm nay là ngày hẹn nên cụ muốn ở lại đây chờ xem việc gì xảy ra. Cụ già kia thấy câu chuyện cũng đáng được biết lắm, liền quyết định cũng nán lại chờ xem. Cụ ngồi xuống cạnh hai người. Họ vừa nói lại chuyện trò thì xuất hiện một cụ già thứ ba. Ngỏ lời với hai cụ kia, cụ hỏi vì sao vị thương gia ngồi cùng với họ trông có vẻ buồn bã đến vậy. Được biết rõ đầu đuôi, cụ già mới tới cũng thấy câu chuyện thật quá kỳ lạ và cũng muốn được chứng kiến việc gì sẽ xảy ra giữa thần linh và thương gia. Vì vậy, cụ ngồi xuống cạnh những người khác. Chẳng bao lâu, họ trông thấy giữa đồng hoang nổi lên một làn hơi mù mịt, như thể cơn lốc cát đang bị gió cuốn lên. Làn hơi ấy tiến đến gần họ, tan đi và hiện ra vị thần. Không chào hỏi ai, vị thần cầm gươm tiến đến cạnh thương gia, túm tay ông và bảo Hãy đứng lên, ta phải giết mày như mày đã giết con tao. Hoảng sợ, thương gia cũng như bà cụ già đều cất tiếng than khóc. Khi cụ già dắt con hươu cái trông thấy hung thần tóm lấy nhà buôn và sắp sửa giết chết ông ta không chút thương xót, cụ phục xuống đất chân con quái vật ấy, hôn chân hắn và nói Thưa vị đứng đầu các thần linh, tôi khẩn thiết van xin ngài hãy dịu bớt cơn thịnh nộ xin hãy vui lòng nghe tôi nói đây. Tôi sẽ kể hầu ngài câu chuyện của tôi và con hươu cái ngài trông thấy. Nếu ngài cho là câu chuyện ấy diệu kỳ và đáng ngạc nhiên hơn chuyện vị thương gia mà ngài đang định giết chết này, thì chẳng hay tôi có dám hy vọng rằng ngài sẽ giảm bớt một phần ba tội cho ông ta hay chăng? Hung thần suy nghĩ một lát, cuối cùng đáp. Được, ta chấp thuận. Chuyện cụ già thứ nhất và con hươu cái Cụ già kể Tôi xin bắt đầu câu chuyện, mong các vị chú ý lắng nghe cho. Con hươu cái mà các vị trông thấy kia vốn là em họ xa của tôi, hơn nữa vốn là vợ của tôi. Tôi cưới nàng khi nàng mới 12 tuổi, bởi vậy tôi có thể nói rằng lẽ ra nàng phải coi tôi như bố đẻ chứ không chỉ là người anh họ và người chồng mà thôi. Chúng tôi chung sống với nhau 30 năm mà không có con. Mặc dù nàng không sinh nở, tôi vẫn hết mực thương yêu chiều chuộng. Chỉ vì muốn có con mà tôi phải mua về một nữ nô lệ. Nó sinh cho tôi một đứa con trai, cháu khấu khỉnh vô cùng. Vì ganh tị, vợ tôi đâm ghét cả mẹ lẫn con người nô lệ ấy. Tiếc rằng khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi. Con tôi lớn lên, cháu được 10 tuổi thì tôi có việc phải đi xa. Trước khi lên đường, tôi ký thác cả hai mẹ con cho vợ tôi mà tôi vẫn tin tưởng. Nhờ nàng trung nông hội trong thời gian tôi vắng nhà, chừng một năm. Thế mà ả đã thừa lúc tôi vắng nhà để thỏa mãn nỗi hằng học của mình. Ả học phép phù thủy và khi nắm được đũa bùa phép để thực hiện mưu đồ ghê tởm của mình, dẫn con tôi đến một nơi vắng vẻ sau khi dùng phép yêu biến cháu thành một con bê, ải dắt về giao cho người trong nom trại chăn nuôi của tôi và ra lệnh phải nuôi cháu như nuôi bò. Chưa hả cơn điên, ả còn hóa thân người nô lệ nữ thành một con bò cái và cũng giao luôn cho người trong nom trại gia súc. Sau chuyến đi trở về, tôi hỏi hai mẹ con cháu đâu thì ả đáp như sau. Người nô lệ đã qua đời, còn con trai ông thì đã hai tháng nay tôi không trông thấy chả biết nó ra sao. Tôi xúc động lắm trước cái chết của người nô lệ. Còn về phần cháu thì chỉ mới biệt tích thôi, vì vậy vẫn còn hy vọng có thể tìm thấy nay mai. Thế nhưng 8 tháng đã qua kể từ khi cháu bỏ nhà đi mà vẫn không thấy cháu trở về. Tết Bayram cũng vừa đến. Tôi bảo người trong trại chăn nuôi chọn mang đến cho tôi một con bò cái béo nhất để mổ thịt dâng lên và ăn Tết. Anh ta vâng lời. Con bò cái anh ta dắt đến chính là nữ nô lệ, người mẹ đáng thương con trai tôi. Tôi chơi trói con bò cái lại, nhưng khi tôi chuẩn bị đập chết thì nó rống lên những tiếng thảm thiết và tôi để ý thấy nước mắt nó chảy ròng ròng. Tôi cho là chuyện kỳ lạ và không hiểu sao trong lòng tôi lúc đó cũng đâm thương hại. Tôi không nỡ giết chết nó. Tôi sai giao trả cho người trong trại và bảo đưa tới một con bò khác. Lúc ấy vợ tôi cũng có mặt. Ả rung lên khi thấy tôi tỏ lòng thương hại. Không muốn để thất bại mưu mô của mình. Ả nói, ông ơi, ông làm sao thế? Hãy mổ thịt con bò cái này đi. Trong chuồng không có con bò nào tốt hơn cũng như sạch sẽ hơn để làm đồ dân lễ đâu. Nể lời vợ, tôi liền tiến đến gần con bò cái, cố nén lòng thương. Tôi đã định đập chết con thì con vật lại rống càng to hơn và nước mắt càng chảy nhiều hơn khiến cho tôi một lần nữa lại trùng tay. Thế là tôi giao chiếc vồ cho người chăn nuôi và bảo Hãy cầm lấy và đập chết nó đi Tiếng be và nước mắt của nó làm ta xé ra xé ruột Người chăn trại không hề thương xót như tôi Đập chết con bò cái Nhưng khi mổ thịt chỉ thấy toàn xương Mặc dù hồi nãy ai cũng thấy con vật rất béo tốt Việc ấy làm tôi thấy buồn phiền thật sự Tôi bảo người chăn nuôi Cho anh cả con đấy Hãy mang đi Anh muốn ăn hoặc bố thí ai tùy ý Thay vào đó nếu anh có một con bê nào thật béo Hãy dắt đến cho ta Tôi không hỏi xem anh ta định làm gì với con bò cái Sau khi anh ta mang đi một được một chốc Anh ta trở lại dắt theo một con bê khá mập mạp Mặc dù không biết đó là con trai mình Lòng tôi chuột xốn sang khi trông thấy con vật về phần con B, vừa trông thấy tôi, nó đã lao bổ tới, đến nỗi giật đứt cả sợi dây. Tôi, nó phục xuống dưới chân tôi, rạp đầu xuống đất, như thể nó muốn làm động lòng trắc ẩn của tôi. Van xin chớ có giết nó, hoặc muốn báo cho tôi biết nó chính là con tôi đẻ ra. Lòng tôi xúc động khôn xiết và hết sức ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy còn xúc động hơn cả khi thấy những dòng nước mắt của con bò cái. Tôi cảm thấy thương xót vô cùng, hay đúng hơn có lẽ tình phụ tử đã trỗi dậy trong tôi chăng? Tôi bảo người chăn bò, hãy mang con bê này về, nhớ chăm nom nó cẩn thận và đưa đến cho tôi ngay tức khắc một con bê khác. Nghe tôi nói vậy, vợ tôi lại kêu lên, mình làm sao thế hả mình? Hãy nghe lời em, hãy giết thịt con bê này, chứ không phải con nào khác. Bà nó ơi, tôi đáp, tôi sẽ không giết chết con bê ấy đâu. Tôi muốn tha cho nó, xin bà chớ có cản trở tôi. Nhưng con mụ độc ác ấy có chịu nghe lời tôi đâu. Ả thù ghét con trai tôi quá, đời nào lại chịu để tôi cứu sống cháu. Ả khăng khăng đòi tôi phải giết nó, đến nỗi rốt cuộc tôi phải buộc phải chiều lòng. Tôi trói chặt con bê lại và cầm con dao. Kể đến đây, nàng Scheherazade ngừng lại. Đêm hôm sau, nàng kể tiếp. Vậy là, tâu bệ hạ, cụ già dắt con hươu cái đang kể chuyện mình cho hung thần. Hai cụ già kia và thương gia cùng nghe. Tôi đã cầm con dao, cụ già nói, định thọc vào cổ con, chọc tiết con trai tôi. Thì nó quay bộ mặt đầm đìa nước mắt nhìn tôi thảm thiết tới mức không làm sao tôi đưa dao lên nổi. Tôi đánh rơi con dao xuống đất và nói với vợ rằng tôi nhất quyết muốn giết một con bê khác chứ không phải con này. Ả cố tìm mọi lời lẽ khiến tôi đổi ý, nhưng mặc cho ả muốn nói gì thì nói, tôi vẫn không lay chuyển. Tuy nhiên, để làm yên lòng ả, tôi hứa sẽ dành con bê này mổ vào dịp Tết Ba Ram sau. Sáng hôm sau, người trông nom trại chăn nuôi đến tìm tôi, xin được nói chuyện riêng tôi mang đến cho ông một tin mà tôi hy vọng rồi ông sẽ biết ơn tôi. Tôi có một đứa con gái, cháu cũng có học được ít nhiều phép tiên. Hôm qua khi tôi dắt con bê mà ông không muốn giết thịt trở về chuồng, tôi để ý thấy cháu nhìn con bê mà cười, lát sau lại khóc. Tôi hỏi cháu tại sao cùng một lúc lại vừa khóc vừa cười. Cháu đáp, Thưa cha, con bê cha vừa dắt về ấy là cậu con trai ông chủ nhà ta đấy. Con cười vì thấy cậu hãy còn sống con khóc bởi vì nghĩ tới mẹ cậu ta hôm qua đã bị giết. Bà cũng đã bị hóa thân thành một con bò cái. Những việc hóa thân đó là do phù phép của bà vợ ông chủ. Bà ấy ghét cay ghét đắng hai mẹ con cậu. Đấy, cháu đã nói với tôi như vậy và tôi xin đến để trình bày cho ông hay. Hỏi thần linh, cụ già nói tiếp, ngài hãy tưởng tượng xem, sau khi nghe những lời ấy, tôi ngạc nhiên biết dường nào. Ngay lập tức, Tôi đi cùng người trong nạm trại chăn nuôi đến gặp con gái anh ta để tự mình hỏi chuyện. Đến nơi, thoạt tiên tôi vào chuồng có nhốt con trai tôi. Nó không thể đáp lại sự vuốt ve của tôi, nhưng trong vẻ nói trước những cử chỉ ấy, tôi tin chắc nó đúng là con trai tôi rồi. Khi con gái người chăn nuôi đến, tôi hỏi Cháu ơi, cháu có thể làm cho cậu con trai bác trở lại nguyên hình như trước không? Cháu có thể làm được, Cô đáp, nếu cháu làm được điều đó, bác sẽ cho cháu tất cả tài sản của bác. Cô gái đáp, bác là ông chủ của gia đình cháu, cháu biết gia đình cháu chịu ơn bác nhiều. Nhưng cháu xin thưa trước với bác rằng cháu chỉ có thể làm được việc đó với hai điều kiện. Một là xin cho phép cháu được lấy cậu làm chồng. Hai là cho phép cháu được trừng trị kẻ đã hóa thân cậu thành B. Về điều kiện thứ nhất, tôi đáp, bác rất vui lòng chấp thuận. Hơn nữa, bác còn hứa là sẽ cho cháu rất nhiều tài sản làm của riêng, ngoài phần bác dành cho con trai bác. Tóm lại, cháu sẽ thấy bác đền ơn cháu hậu hĩnh đến thế nào. Còn về điều kiện liên quan đến vợ bác, bác cũng muốn chấp thuận lắm. Một người đã lan tâm làm một tội ác tày trời như vậy thật đáng bị trừng trị. Bác giao cho cháu đấy Cháu muốn làm gì ả thì làm Bác chỉ xin cháu chớ có giết chết ả Vậy cháu sẽ đối xử với mụ Như mụ đã đối xử với con trai bác nhé Tôi nói Bác đồng ý Nhưng trước hết cháu hãy trả lại nguyên hình cho con trai bác đã Thế là cô gái lấy một lọ nước đầy Đọc mấy câu thần chú gì đấy mà tôi nghe không rõ Rồi nói với con B này bê kia nếu đấng tạo hóa chúa tể của trời đất tạo ra mày dưới dạng hiện nay thì mày hãy giữ nguyên dạng ấy nhược bằng mày vốn là người mà phải trở thành thế kia bởi bùa phép yêu ma thì xin thượng đế cho phép mày được trở lại nguyên hình nói xong cô hắt nước vào thân con bê lập tức nó trở thành người con ơi con trai yêu quý của bố ơi Tôi ôm choàng lấy cháu và thốt lên trong nỗi mừng vui không thể nào kiềm chế nổi. Chính Thượng Đế đã cho cô thiếu nữ này đến để giải bùa yêu cho con, trả thù cho con và cho mẹ đẻ của con. Bố tin rằng vì mối ơn ấy, con sẽ ưng thuận lấy cô làm vợ như bố đã từng hứa với cô. Con trai tôi vui mừng chấp thuận. Trước khi hai cháu thành gia thất, cô gái đã hóa thân vợ tôi thành con hươu cái. Chính con vật mà các ngài nhìn thấy ở đây. Tôi đã xin cho ả được mang thân hình này chứ không phải hình một con vật xấu xí để gia đình đỡ khổ khi phải nhìn thấy hàng ngày. Nhưng rồi con tôi trở thành quá vợ, nó bỏ nhà đi chơi xa. Vì nhiều năm nay không được tin tức của cháu, tôi muốn đi tìm, may ra có ai biết được tâm hơi gì của cháu chăng? Không muốn giao phó vợ tôi cho ai trông nom khi tôi vắng nhà, tôi đành dắt ả đi theo, đi đâu tôi cũng dắt theo đó là chuyện của tôi và của con hươu cái này có phải đó là một câu chuyện lạ lùng nhất kỳ diệu nhất hay không ta đồng ý với ông thần linh đáp và vì vậy ta bằng lòng giảm nhẹ một phần ba tội cho thương gia này tâu bệ hạ lời nàng seherazad khi cụ già dắt con hươu cái kể xong câu chuyện của cụ thì cụ già có hai con chó đen nói với vị thần như sau Tôi xin kể hầu ngày câu chuyện đã xảy ra với tôi và hai con chó đen này. Tôi tin chắc rằng câu chuyện của tôi còn đáng ngạc nhiên hơn câu chuyện của ngài vừa nghe kể. Nhưng sau khi tôi kể xong, chẳng hiểu ngài có vui lòng giảm bớt một phần ba tội nữa cho người buôn kia hay không? Có, thần đáp, miễn là câu chuyện của cụ kỳ lạ hơn chuyện về con hươu cái. Được lời, cụ già thứ hai hướng vào vị thần bắt đầu kể như sau. Chuyện cụ già thứ hai và hai con chó đen Thưa vị thần đứng đầu các đấng thần linh, xin Ngài biết cho rằng hai con chó đen mà Ngài trông thấy kia và tôi là ba anh em trai, tôi là em út. Cha chúng tôi qua đời để lại cho anh em chúng tôi mỗi người một nghìn đồng sơ canh. Với số vốn ấy, ba anh em tôi bắt tay làm cùng nhau một nghề buôn bán sau khi mở cửa hiệu được ít lâu, người anh cả của tôi, tức là một trong hai con chó đen mà ngài trông thấy kia, quyết định lên đường đi buôn ở nước ngoài. Với ý định ấy, anh bán hết tài sản của mình để mua những hàng hóa hợp với sở thích người nước ngoài. Anh ra đi và vắng nhà một năm tròn. Vừa lúc ấy, có một người rách rưới đến trước cửa hiệu của tôi. Tôi ngỡ anh ta là người hành khất. Cầu Thượng Đế giúp đỡ bạn. Tôi nói, Cầu Thượng Đế phù hộ cho cả bạn. Người ấy đáp, lẽ nào bạn không nhận ra tôi? Tôi nhìn anh ta và nhận ra, ôi anh cả. Tôi thốt lên và ôm choàng lấy anh. Làm sao em có thể nhận ra anh trong tình cảnh này? Tôi mời anh vào nhà, hỏi thăm sức khỏe và kết quả chuyến đi của anh. Chú hỏi chuyện đó làm gì? Anh đáp, nhìn anh đây hẳn chú đã rõ thuật lại chi tiết những nông nổi đã xảy ra cho anh một năm vừa qua và đưa anh đến tình cảnh này thì chỉ làm cho anh thêm buồn bã mà thôi. Tôi đóng cửa hiệu ngay, rồi dẫn anh đi tắm và đưa cho anh những bộ quần áo đẹp nhất mà tôi có. Kiểm tra sổ sách thu nhập, tôi thấy vốn liếng mình đã tăng gấp đôi, có nghĩa là tôi có những hai nghìn sơ canh. Tôi liền chia cho anh tôi một nửa. Anh ạ, à, với số vốn này, anh có thể không cần nghĩ tới tiền mà anh đã thua lỗ vừa qua. Anh tôi vui mừng nhận 1.000 đồng sơ canh, khôi phục việc làm ăn. Và chúng tôi lại sống cùng nhau thân thiết như ngày trước. Ít lâu sau, ông anh thứ hai của tôi, tức là một trong hai con chó kia, cũng muốn bán tài sản của mình để đi buôn xa. Ông anh cả tôi và tôi đều hết sức khuyên can anh nên bỏ ý định ấy đi, nhưng vô ích. Anh bán hết cơ ngơi, mua hàng hóa đưa ra nước ngoài. Anh nhập bọn cùng với một đoàn nhà buôn rồi cùng lên đường. Một năm sau, anh trở về trong tình cảnh giống y như anh cả tôi lần trước. Tôi lại may mặt cho anh hai, và bởi trong thời gian ấy tôi đã làm sinh lợi thêm được một nghìn sơ canh nữa. Tôi biếu anh luôn số tiền ấy. Anh mở lại cửa hiệu và tiếp tục nghề buôn bán của mình như trước. Một hôm, hai anh tôi đến tìm tôi, rủ cùng với họ là một chuyến đi buôn xa. Thoạt tiên tôi khước từ gợi ý ấy. Tôi nói, các anh đã đi buôn xa, các anh được cái gì nào? Ai bảo đảm rằng tôi sẽ may mắn hơn hai anh? Hai anh viện ra đủ mọi điều hấp dẫn để lôi kéo tôi. Tôi vẫn không nghe theo ý định của họ. Nhưng họ nhiều lần rủ rê đến nỗi sau 5 năm từ chối những lời nại nỉ Cuối cùng tôi cũng đành chịu thua. Nhưng đến khi chuẩn bị lên đường, bàn tới chuyện mua sắm hàng hóa, tôi mới vỡ nhẽ ra rằng hai ông anh tôi đã tiêu pha hết gia sản. Cả món tiền một nghìn sơ canh mà tôi đã biếu mỗi người cũng không còn gì. Tôi tuyệt nhiên không trách móc lấy một lời. Ngược lại, vì lúc này vốn liếng của tôi đã lên tới sáu nghìn sơ canh. Tôi chia món tiền ấy ra làm đôi, đưa cho họ một nửa và bảo ta chỉ nên bỏ ra 3.000 đồng thôi, còn 3.000 ta giấu vào chỗ nào đó kín đáo. Nhớ ra chuyến đi này không may mắn hơn hai chuyến trước của hai anh, thì ta còn có đồng vốn để trở về theo đuổi nghề cũ của chúng mình. Vậy là ba anh em tôi chia nhau 3.000 sơ canh, riêng tôi giữ lại chừng ấy nữa, mang chôn vào góc nhà. Sau khi mua hàng hóa, Chúng tôi thuê một chiếc tàu rồi dương buồm thuận gió lên đường. Sau hai tháng đi biển, chúng tôi đến một hải cảng. Chúng tôi ghé vào đấy, bán được hàng với giá rất hời. Nhất là tôi, tôi bán được giá đến nỗi một đồng lãi thành 10 đồng. Chúng tôi mua hàng hóa địa phương, định mang về trong nước bán. Vào lúc sẵn sàng lên tàu để nhổ neo trở về nước, thì tôi gặp trên bờ biển một người đàn bà rất xinh đẹp song ăn mặc thì khá tồi tàn. Nàng đến gần, hôn tay tôi, khẩn khoản xin tôi hãy lấy nàng làm vợ và cho nàng được cùng xuống tàu theo về nước. Tôi không muốn nghe theo lời cầu xin của nàng. Nhưng nàng khéo nói quá, nào là tôi chớ nên quan tâm đến vẻ nghèo túng bên ngoài, nào là rồi đây tôi sẽ hài lòng về đức hạnh của nàng. Đến nỗi cuối cùng tôi đành chịu thua. Tôi đặt may cho nàng những quần áo tươm tất, rồi sau khi cưới nàng với giấy tờ hôn thú hợp lệ, tôi cho nàng lên tàu và chúng tôi nhổ neo. Trong cuộc hành trình, tôi nhận ra người phụ nữ mà tôi lấy làm vợ có nhiều phẩm chất tốt đẹp đến nỗi mỗi ngày tôi mỗi yêu nàng hơn. Trong khi đó, hai ông anh tôi không buôn bán hời được hơn tôi, canh tị sự làm ăn phát đạt của em và sinh lòng ghen ghét, đố kỵ tới mức âm mưu hãm hại tôi. Một hôm, khi hai vợ chồng tôi đang ngủ say, họ đang tâm ném chúng tôi xuống biển. Vợ tôi là một tiên nữ và do đó có phép tiên. Các ngài hiểu là nàng không thể chết đuối. Về phần tôi, chắc chắn tôi đã bỏ mình nếu không được ai cứu giúp. Nhưng tôi vừa rơi xuống nước, nàng đã nâng tôi lên và đưa tôi tới một hòn đảo. Khi trời sáng, nàng bảo tôi, Chàng ơi, chàng thấy đấy, Em cứu chàng chính là để tạ ơn chàng đã đối xử tốt với em. Xin chàng biết cho, em vốn là tiên nữ. Hôm thoạt gặp chàng trên bờ biển lúc chàng đang sửa soạn xuống tàu. Không hiểu sao em đã đem lòng ái mộ. Để thử lòng chàng, em đã hóa trang ăn mặc tồi tàn như chàng đã từng trông thấy. Chàng đã xử sự với em một cách hào phóng. Em hài lòng là nay có dịp để đền đáp ơn chàng. Nhưng em rất giận hai ông anh của chàng Em không hài lòng chừng nào chưa giết chết họ Tôi nghe tiên nữ nói với lòng không phục Và hết lời cảm tạ nàng Nhưng thưa phu nhân Tôi nói thêm Về chuyện hai ông anh của tôi Xin phu nhân hãy tha thứ cho họ Cho dù họ rất có lỗi với đối với tôi Nhưng tôi không tàn nhẫn tới mức muốn cho họ chết Tôi thuật lại cho nàng nghe tất cả những gì tôi đã làm cho hai ông anh Điều đó càng làm cho nàng thêm căm phẫn họ. Nàng thốt lên, nhất định tôi phải bay ngay tới chỗ hai tên phản rắc ấy và trả thù ngay tức khắc. Tôi sẽ nhấn chìm tàu của chúng và dìm chúng xuống tận đáy biển sâu. Chớ chớ, phu nhân xinh đẹp ơi, xin phu nhân chớ làm như vậy. Xin nàng nguôi bớt cơn thịnh nộ. Xin phu nhân hãy nhớ rằng đó là hai ông anh của tôi. Tôi luôn luôn phải làm điều tốt lành cho họ. Những lời nói ấy làm tiên nữ nguôi bớt cơn giận. Tôi vừa nói xong thì nàng đã hóa phép đưa tôi trở về nhà, đặt tôi xuống trên nóc mái bằng rồi nàng biến mất. Tôi tụt xuống, mở cửa vào nhà và đào lấy ba nghìn sơ canh cất giấu. Tôi đến cửa hiệu cũ của mình, mở cửa hiệu và tiếp đãi bạn bè hàng xóm vốn cũng là những nhà buôn đến chúc mừng tôi trở về. Khi tôi trở lại nhà riêng, thì trông thấy hai con chó đen. Chúng chạy ra đón tôi với vẻ chịu lỗi. Tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì nên rất lấy làm lạ. Nhưng tiên nữ xuất hiện ngay và nói cho tôi rõ. Chàng ơi, xin chàng chớ ngạc nhiên khi thấy hai con chó này trong nhà. Chính là hai ông anh trai của chàng đó. Tôi run bắn người khi nghe lời đó và hỏi nàng bởi phép thần nào mà họ nên nông nổi ấy. Nàng đáp, chính em làm đấy hay đúng hơn một bạn tiên của em mà em đã nhờ ra tay. Em cũng đã nhờ chị ấy nhấn chìm chiếc tàu. Chàng đã mất số hàng hóa trên tàu, nhưng rồi em sẽ đền bù cho. Về phần hai ông anh của chàng, em sẽ bắt họ phải sống 10 năm dưới dạng này. Lòng dạ họ quá chó má, cho nên phải làm chó là đáng tội. Sau khi cho tôi biết nơi để tìm đến nàng khi cần, nàng biến mất. Đến nay, 10 năm đã trôi qua, Tôi đang đi tìm tiên nữ. Đi ngang qua đây trông thấy thương gia ngồi cùng cụ già dắt con hươu cái. Tôi dừng lại với họ. Đấy, câu chuyện của tôi là như vậy đấy. Thưa đấng cai quản các vị thần linh, ngài có thật đồng ý là nó lạ lùng không nào? Ta đồng ý, thần đáp. Và vì vậy ta chấp thuận tha cho nhà buôn này một phần ba nữa tội của anh ta. Cụ già thứ hai vừa dứt lời thuật chuyện thì cụ thứ ba cất tiếng. Cụ cũng có một lời cầu xin thần y như hai cụ trước, rằng nếu câu chuyện của cụ sẽ kể ra đây kỳ lạ hơn hai câu chuyện vừa rồi. Thì mong thần tha thêm cho thương gia một phần ba tội nữa của ông ta. Vị thần cũng đồng ý và hứa như hai lần trước. Cụ già thứ ba thuật chuyện của mình cho thần linh nghe. Tôi xin không thuật lại vì chính tôi cũng không rõ nhưng tôi biết chắc chuyện này hay hơn hai chuyện trước rất nhiều bởi những tình tiết phong phú và diệu kỳ của nó khiến cho thần linh cũng rất đổi ngạc nhiên cụ vừa dứt lời kể thì vị thần đã bảo với thương gia ta đồng ý giảm nhẹ cho anh một phần ba tội nữa anh phải cảm ơn ba cụ đây rất nhiều bởi không có ba cụ cứu giúp anh bằng những câu chuyện của các cụ thì mạng sống của anh đã không còn nói xong thần biến mất điều làm cho ai nấy đều hài lòng. Thương gia hết lời cảm tạ ba cụ. Bà cụ cũng mừng cho ông tai qua nạn khỏi, sau đó họ từ biệt nhau, mỗi người đi về một ngã. Thương gia trở về với vợ con và sống cuộc sống bình yên cho tới lúc qua đời. Nhưng tâu bệ hạ, nàng Scheherazade nói thêm, những câu chuyện em kể hầu hạ bệ hạ từ trước đến nay – dù cho hay ho đến bao nhiêu cũng không thể so sánh với câu chuyện người đánh cá. Thấy Scheherazade ngừng lời, Dinazad vội nói, Chị ơi, hãy còn thì giờ, xin chị kể chuyện ông lão đánh cá đi, em chắc hoàng đế cho phép. Vua Saria đồng ý, thế là nàng Scheherazade tiếp tục kể như sau. đánh cá Ngày xưa, có một lão đánh cá khá cao tuổi và nghèo túng đến nỗi không sao kiếm được đủ bữa để nuôi sống gia đình, gồm một vợ và ba con. Ngày nào lão cũng đi đánh cá từ sớm và cũng tự đặt ra cái lệ là ngày nào cũng chỉ buông lưới bốn lần mà thôi. Một buổi sáng, lão ra đi từ lúc còn ánh trăng. Đến bờ biển, lão cởi áo quần ngoài và buông lưới. Khi kéo lưới vào bờ, lúc đầu lão cảm thấy nặng tay, những tưởng đánh được một mẻ khá, lão đã khấp khởi mừng thầm. Nhưng một lát sau, nhận ra không phải là cá, mà chỉ là một bộ xương lừa nằm trong lưới. Lão rất đổi buồn rầu vì mẻ lưới hẩm hiu. Vá lại xong tấm lưới bị bộ xương lừa làm rách nhiều chỗ lão đánh cá ngán ngẩm vì một mẻ đánh đã rủi ro như vậy. Buông lưới lần thứ hai, kéo thấy nặng tay hơn lần trước. Lão chắc mẩm lần này lưới sẽ đầy những cá, nhưng cũng lại chỉ thu được một cái thùng lớn đựng đầy đá cuội và bùn. Vô cùng ngao ngán, lão đánh cá kêu lên, giọng đáng thương. Hỡi số phận, xin thôi đừng ghét lão, thôi đừng hành hạ một con người đau khổ, đang cầu khẩn mi buông tha Lão từ nhà đến đây kiếm cá để sống Mi thì lại báo cái chết của lão Lão chẳng có nghề ngỗng gì ngoài cái nghề này để kiếm ăn qua bữa Mặc dù chăm chút biết bao đến nghề nghiệp của mình Lão vẫn không làm sao chưa cấp nổi cho gia đình những nhu cầu thiết yếu nhất Nhưng mà có lẽ lão đã nhầm khi kêu ban số phận Mi vốn thích làm tình làm tội những con người nhân hậu Mi vốn thích để các bậc vĩ nhân sống trong tối tăm trong lúc lại ưu đãi những kẻ độc ác mi đề cao những đứa không hề có chút đức hạnh nào đáng cho người ta tin cậy dứt lời than vãn lão hất tung cái thùng sau khi rửa sạch tấm lưới bám đầy bùn lão buông lưới lần thứ ba nhưng lão chỉ kéo lên được đá vỏ sò và rác rưởi không thể nào mô tả hết sự thất vọng của lão lão gần như trở thành người quẩn trí. Tuy vậy, trời bắt đầu sáng, lão không quên đọc kinh như một người Hồi giáo ngoan đạo, rồi khấn thêm. Hỡi Thượng Đế, người biết rằng mỗi ngày con chỉ buông lưới bốn lần mà thôi. Con đã ba lần tung lưới mà không thu được một chút kết quả nào. Chỉ còn một lần này nữa thôi. Cầu xin Thượng Đế giúp làm sao biển cả thuận lợi cho con. Như xưa kia, người đã khiến trời yên biển lặng giúp cho môi dơ vậy. Cầu nguyện xong, ông lão đánh cá buông lưới lần thứ tư. Khi cho rằng chắc cá đã vào, lão kéo cái lưới lên cũng khá vất vả như những lần trước. Tuy vẫn không được con cá nào, nhưng lão nhặt được một cái lọ bằng đồng thau mà qua trọng lượng của nó hình như có chứa đựng một thứ gì bên trong. Cái lọ nút kính được niêm phong bằng chì và có mang một dấu ấn. Điều đó làm lão vui lên Lão tự nhủ, ta sẽ mang cái lọ này đi bán cho thợ đúc đồng. Được tiền ta sẽ đi mua một đấu lúa mì. Lão ngắm nghía cái lọ đủ mọi phía. Lão lắc lắc để xem thử những gì đựng bên trong có phát ra tiếng động hay không. Chẳng nghe thấy gì. Lại thêm có cái dấu ấn trên nắp chì. Làm cho lão nghĩ rằng chắc hẳn cái lọ chứa đựng một vật gì quý báu lắm. Để làm sáng tỏ, lão với lấy con dao và chẳng khó khăn gì lắm lão mở được cái nắp lão dốc ngược cái lọ song chẳng có gì rơi ra điều làm cho lão hết sức ngạc nhiên lão đặt cái lọ xuống trước mặt và trong khi lão đang chăm chú ngắm nghía thì từ miệng lọ tuôn ra một luồng khói khá dày buộc lão phải thụt lùi về phía sau vài ba bước luồng khói ấy bốc lên cao tận mây xanh trải dài trên mặt nước và ven bờ biển tạo thành một đám mây và sương mù lớn. Cảnh tượng đó làm cho lão vô cùng ngạc nhiên. Khói tuôn ra hết lọ thì tụ tập lại và trở thành một vật rắn, từ đó hình thành một vị thần cao lớn gấp đôi con người khổng lồ cao lớn nhất. Trông thấy con quái vật cao quá cỡ như vậy, lão đánh cá muốn co dò chạy, nhưng quá luống cuốn vì khiếp đảm, lão không sao nhấc nổi chân lên Hoạt tiên, vị thần thốt lên, Salomon, hỡi Salomon, đấng tiên tri vĩ đại của Thượng Đế, xin tha thứ, xin tha thứ. Không bao giờ con còn dám chống lại ý muốn của người nữa. Con xin phục tùng mọi mệnh lệnh của người. Nghe được mấy lời ông thần vừa thốt, lão đánh cá bình tĩnh trở lại và nói Này vị thần linh cao lớn kia ơi, ngài nói gì vậy? Salomon đấng tiên tri của Thượng Đế qua đời hơn một nghìn tám trăm năm và chúng ta hiện đang sống thời tận cùng các thế kỷ. Ngài hãy kể cho tôi nghe chuyện về Ngài, nguyên do vì đâu Ngài bị nhốt trong cái lọ này? Nghe hỏi, vị thần nhìn lão đánh cá một cách kiêu ngạo và trả lời Mày hãy nói với ta cho có lễ độ hơn, mày to gan quá đấy, sao dám gọi ta là thần linh cao lớn? Lão cãi, phải chăng tôi sẽ nói với ngài lễ độ hơn nếu tôi gọi ngài là một con cú gặp may? Tao bảo mày phải ăn nói cho lễ độ hơn trước khi tao giết mày Ơ hay, sao ngài lại giết tôi? Lão vặn lại Tôi vừa giải thoát cho ngài Ngài đã quên rồi ư? Không, ta nhớ Nhưng điều đó cũng không ngăn trở việc ta giết mày Ta chỉ có một ân huệ để ban cho mày mà thôi Ân huệ gì vậy? Lão đánh cá hỏi Ấy là cho phép mày lựa chọn cách mày muốn chết như thế nào nhưng tôi đã làm điều gì xúc phạm đến ngài lão hỏi thế ra ngài thưởng công cho cái việc tốt lành tôi giúp ngài bằng cách ấy phải không ta không thể đối xử với mày bằng cách nào khác hơn vị thần nói mày không muốn tin thì hãy nghe cho thủng chuyện ta kể đây ta vốn là một thần linh nổi loạn chống lại quyền uy của thượng đế tất cả các thần linh khác đều thừa nhận salomon vĩ đại đấng tiên tri của thượng đế và đều thuần phục người. Chỉ có Saka và ta là những kẻ duy nhất không chịu hạ mình làm việc đó. Để trả thù, nhà vua hùng mạnh Sai Asap, con của Barakia, tể tướng của người, đến bắt ta. Lệnh đó được thực hiện. Asap đến bắt ta, cưỡng bức ta đến trước ngai vàng của chúa tể ông ta. Salomon, con của David, ra lệnh cho ta phải từ bỏ lối sống của mình, phải thừa nhận quyền lực của người và phục tùng mệnh lệnh của người ta ngạo nghễ từ chối không tuân theo ta thà chịu đựng mọi sự thù ghét của người còn hơn là thể trung thành và thần phục như người buộc ta phải làm để trừng phạt ta người giam ta vào trong cái lọ này và để ta không thể nào vượt ngục người tự tay đóng lên cái nắp bằng chì con ấn của người có khắc tên thượng đế xong đâu đấy người giao cái lọ cho một trong những thần linh chịu thuần phục và truyền cho hắn ném ta xuống biển. Lệnh ấy được thi hành mặc dù ta chẳng muốn chút nào. Trong thế kỷ tù đầy đầu tiên, ta thề nếu có ai giải thoát cho ta trước khi hết hạn 100 năm, ta sẽ làm cho người đó trở nên giàu có, cho dù ngay cả khi người ấy qua đời. Nhưng một thế kỷ trôi qua mà chẳng có ai làm giúp ta có việc tốt lành ấy cả. Trong thế kỷ thứ hai, ta thề sẽ mở tất cả các kho tàng trên trái đất giao cho bất kỳ người nào đem lại tự do cho ta nhưng ta vẫn không được may mắn gì hơn trong thế kỷ thứ ba ta hứa sẽ làm cho người giải thoát ta trở thành một ông vua hùng mạnh hồn thiên của ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh người đó và cứ mỗi ngày ta sẽ thỏa mãn cho người đó ba điều ước cho dù những điều ước ấy như thế nào nhưng thế kỷ này lại trôi qua giống như hai thế kỷ trước còn ta vẫn cứ lâm vào tình trạng giam cầm cuối cùng chán ngán hay đúng hơn là điên tiết vì thấy mình bị tù đầy quá lâu ta thề nếu từ đây ai giải thoát cho ta ta sẽ giết chết không chút xót thương và sẽ không ban cho một ân huệ nào khác ngoài việc cho phép tự lựa chọn cách chết chính vì vậy mà ta cho phép mày tự chọn xem mày muốn được giết bằng cách nào những lời của vị thần làm lão đánh cá rất lo âu Khốn nạn thân tôi, lão kêu lên, sao tôi lại đến chốn này làm ơn cho một kẻ vong ân bội nghĩa? Xin Ngài hãy xót thương, hãy nhận ra sự bất công của Ngài và hãy xóa bỏ lời thề quá ư vô lý. Hãy tha tội cho lão, Thượng Đế sẽ đại xá cho Ngài. Nếu Ngài rộng lượng cho lão được sống, thì Thượng Đế sẽ che chở cho Ngài, tránh khỏi mọi mưu toan ám hại. Không, vị thần nói, mày nhất định phải chết. Mày muốn được cái chết nào thì hãy chọn đi, để tao kết liễu đời mày. Thấy vị thần khăng khăng muốn giết mình, lão đánh cá đau đớn vô cùng. Lão tiếc thương thân mình thì ít, mà thương cho ba đứa con sẽ lâm vào cảnh khốn cùng sau khi mất bố thì nhiều. Lão cố gắng tìm cách làm cho vị thần bớt giận. Ngài ôi, xin Ngài hãy nghĩ đến việc tôi vừa làm cho Ngài mà đói thương. Thì ta đã chẳng bảo, chính vì việc làm của mày mà ta bắt buộc phải kết liễu đời mày đó sao? Thật là lạ lùng làm sao. Lão đánh cá đáp, ai lại khăng khăng lấy oán báo ân đến mức ấy bao giờ?